Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Hằng Official. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một nồi lẩu siêu to khổng lồ nhé. Và các bạn có thể nhìn thấy là đây là đồ ăn mà mình đã đi chợ với chợ mua về. Thì mình đã mua hết tất cả đồ để chuẩn bị cho nồi lẩu hôm nay ấy. Thì bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị cho nồi lẩu của mình nhá. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên là nhớ ấn like, share đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để chuẩn bị cho nồi lẩu hôm nay thì bây giờ bọn mình sẽ nhặt rau nhé. Rau này thì là rau cải này Bọn mình đã mua về Tại vì mình thấy cho rau cải vào nồi lẩu thì ăn rất là ngon đấy Bên kia thì có rau bắp cải này Đằng chỗ này góc này thì lại có mấy quả trứng vịt lộn ấy Chỗ này thì bọn mình đã mua thịt gà về này Còn đây là túi thịt lợn này Hai túi nấm Và một túi xúc xích các bạn ơi Đây là hai rổ rau mà mình đã rửa sạch rồi nhá Rất là nhiều rau luôn mà Thịt thì lại chả có gì Toàn thấy rau là rau, nhiều rau quá này Nấm này Mình thích ăn nhất là nấm kim châm này này Rất ngon luôn Hôm nay không mua được cải thảo nên chỉ có bắp cải thôi này Bắp cải này ăn thì cũng ngọt Tự nhiên bạn mình lại mua thêm một ít rau Rau ngải cứu ấy bảo cho vào lẩu ăn ngon nhưng mà mình thấy ăn ngải cứu đắng ngóm đấy chả thấy ngon gì cả cải này thì ăn được này Và đây chính là đĩa thịt bò mà bọn mình vừa ướp xong nhá Mình vừa đi ra ngoài có tí mà về các bạn ấy đã ướp xong hết rồi này Theo mình biết là thịt bò này sẽ ướp với cả tỏi này Gia vị muối mắm mì chính, hạt tiêu ấy Các kiểu Trông ngon quá nhỉ mình thì lại thích ăn thịt bò mà nó bán ở trong siêu thị Vinmart cơ mà cái thịt bắp bò ấy mình thích ăn thịt bò đấy hơn thịt bò này còn đây chính là thịt lợn này thịt lợn này thịt lợn này các bạn đấy cũng ướp xong rồi này thịt lợn này bên đây là sườn sụn này sườn sụn thì có vẻ hơi ít <laughs> chắc là có mấy người ăn nên cam mũi đấy còn thì nạc thôi à còn một mình quên chưa quay cho các bạn xem nồi nước dùng ấy bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nồi nước dùng của mình nhá và đây chính là nồi nước dùng của mình nhá wow quá thơm mắc thơm luôn ngon quá cái này thì bọn mình sẽ cho gói lẩu thái vào ấy xong rồi đầu tiên là mình sẽ ninh xương trước ấy xong mình cho gia vị cho cà chua vào xong rồi cho gối lộc thái vào thơm quá nhìn ngon quá à, các bạn có thể nhìn thấy là màu của nước dùng rất là đẹp luôn này xương này vãi xương toàn thấy xương mới chẳng thấy thịt gì cả khiếp mấy cái bà ngoài chợ lọc ghê thật nhìn này Đúng kiểu cái xương này mình ninh chỉ để lấy tủy thôi hay sao ấy Khiếp Ok, bây giờ mình sẽ đại vung lên rồi mình sẽ bật bếp lên nhá Để bắt đầu ăn à, Ok các bạn ơi, bây giờ bọn mình đang chuẩn bị ăn rồi nhá Bây giờ đang cho bật bếp lên này Bây giờ thì bọn mình sẽ đợi nồi nước dùng của mình sủi thì mình sẽ cho đồ ăn vào nhá Kim chi này, sườn sụn này, thịt này thịt bò này, rau này, Ui. rất là nhiều rau luôn Nhiều, nhiều rau thế Mắc nhiều rau luôn Chỉnh ơi, ớt tươi chỉnh ơi Tí, nó lồng dậy nhỉ Tí nó dọn ra lại cái bát nhá Ở đây Đúng không? Đúng rồi Thiếu một Ô, hôm nay anh sang được về sớm ấy nhỉ? anh á ừ. thứ gì đấy ớt ờ, ờ, ờ, tươi ớt tươi ớt tươi mình lúc trước mình ở nhà kiểu mọi người ăn lẩu có hai chị em hai chị em mình mình cũng ăn lẩu ấy như kiểu là có đồ bố mẹ gửi lên thế là thèm lẩu mua mua gói lẩu dạ. thái về xong rồi ăn luôn ấy Đúng như giờ mới thấy ăn đông người mới vui nhưng mà Wow, còn đây là xúc xích Xúc xích, xúc xích, xúc xích rồi Ôi trời ơi, Wow Quá ngon Thơm vãi Mời mọi người nha mời mọi người nha Mời mọi người cùng ăn lẩu với bọn mình nhá Ơ, anh thôi lấy ít Chizu Chấm có tiền gì? Chấm Ngon lắm Ngon quá bạn thấy nước dùng được không bạn chưa sốt thích chín rồi đúng không ngon quá chín rồi anh ạ đợi mãi cuối cùng thì nồi lẩu cũng sủi thơm quá ờ, mười nghìn và ba mươi giờ thì mình sẽ ăn thử một miếng nhá ăn thử miếng xúc xích xem ngon không ừ. hay á lại cắm mãi không cắm được khánh rồi mà bảo lẩu lấy lẩu trùng khánh rồi cay hả các bạn ăn một xíu ngon cái gì nước này đã cay rồi ừ. đây cay á lẩu trùng khánh thì ngon mà ừ. nó dùng chua chua chua chua cũng ngon rồi ừ. nhưng mà cay quá <laughs> ui ăn sướng nhỉ cay ngon thật cay bút não một gì cay buốt não này ngon không ngon em nấu vỗ tay vỗ tay vỗ tay <laughs> vỗ tay đúng rồi chúng ăn nhá chúng ăn vỗ ạ, em phải ngồi rửa bát rồi anh dạ. quay thôi à <laughs> chào các bạn nhưng mà thật ra nấu rất ngon thì sau một hồi ngồi ăn thì vừa cho nồi lẩu vào, cho rau vào nồi lẩu Bây giờ mọi người đang ngồi đợi Và mỗi người cầm một cái điện thoại ai cũng cầm điện thoại lướt tiktok wow đợi mai mới chưa phủi sót cầm ruột này tí du để uống nước. ok và nồi của mình đã sủi nhá bây giờ thì mình sẽ đi ăn đây đói quá rồi mình không thể chờ đợi được nữa um, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và đừng quên là nhớ ấn like share đăng ký kênh để theo dõi để ủng hộ mình nhá thì tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ngon quá